Mm-hmm. tre sắp lại po được ninh được ninh ở tre linh lại po được cái mua được cái mua em mau đừng đừng lo bị bỏ mau đừng đừng ngã nạc camera mà mình hỏng mai một bộ thấu pia thấu pia ấp trong nam một ngà thấu pè thấu pè bé giam băng chưa đăng có bé giam ta bé giam hiệp nô không ta mình ăn nô vì nào không sắp lại Mai saplai po dokning dokning Ở trai linh lại po doking mua doking mua Ya mau đừng nâng lo Bi bo mau đừng ngừng ngại Nạc đà mi ra mò mi hong ma Krông mà po thao bia một ngà thâu bé thâu bé bé giam bao chua đâm bé giam tang tang trung bé giam dập nông không tam mi ram nông